bếp này phía dưới và đằng sau của bếp đã được bọc lưới lại cẩn thận để đề phòng trường hợp chuột chạy vào và cánh phá gia đình đầu tiên thì tôi sẽ bật hết à, bếp lên cho các bạn xem quên mở ra, mình tôi quên mở ra. cái hộp nướng đó không có mâm nướng mà bị nướng được làm từ inox đây ngọn lửa cháy xanh đẹp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 các bạn bẻ cong một đầu của lò xo lên chúng ta móc vào ờ, cực của pin pin có ờ, cực hai cực dấu cộng là cực dương và dấu trừ là cực âm đây cực dương có những cái lỗ nhỏ chúng ta móc vào như thế này sau chúng ta lắp vào hộp pin hộp pin thì có hai ký tự dấu trừ bên trong và dấu cộng bên ngoài như là tương ứng với hai cực chúng ta lắp vào để một đầu của lò xo tiếp xúc với miếng thép cho hộp pin các bạn chú ý là chúng ta phải lắp đúng tránh lắp sai lắp đảo cực